gần đây á có một câu nói rất là hay đó là đàn ông con trai sinh ra đều phải làm lụng họ không có thanh xuân họ không được đòi hỏi cũng không được tôn trọng đến khi họ nghỉ ngơi á thì đó là lúc họ nằm xuống và khi họ nằm xuống rồi á thì họ mới nhận được một bó hoa bó hoa đó á, là bó hoa đầu tiên cũng như là bó hoa cuối cùng mà họ nhận được trong cuộc đời